com Việt Nam Xin chào tất cả các bạn Tôi tên là Kazu của nhóm Double Hôm nay tôi đi ăn chùa Không tham Không tham, không tham <laughs> Không tham, không tham Không tham đen rồi cô tiếp theo hôm nay là bà ngồi là bà trương dung đồ đó không biết trời trời cái này cái gì chả chả ở phụ chó trăm ừ, chả ngon nhưng mà hơi nặng nhưng mà không sao vì con à, rất nhiều ừ. gà Việt Nam và gà Nhật Bản rất thích nhau con Việt Nam là cúng con mà Nhật Bản con Nhật Bản là con tướng nên tôi biết con Nhật Bản con thì tôi là người Nhật Bản nên <laughs> chắc chắn biết kiểu Nhật Bản vào Nhật Bản có khá nước nên tôi cảm giác rất ngon Việt Nam không phải cũng không nghe nói khi ăn không tham luôn luôn sức và không ngon không tham luôn luôn sức và à, không ngon được rồi à, miếng không có thời gian, không miếng khoai đi về nhà Ủa, nhưng mà chưa ăn tôi chưa ăn xin đi về nhà hả à. đúng rồi trả à? tiền ai trả tiền cho chị kia trả tiền mình không có để gặp ra Ha ha. <laughs> giữa tiền cả giữa chợ tất cả tất cả <laughs> ghê quá ghê quá trả tiền cho không tâm xin lỗi ở đây mắc quá ngàn một trăm ngàn một trăm ngàn á